thì chào tất cả các anh chị và các bạn ngày hôm nay con sẽ hướng dẫn tất cả các anh chị các bạn là những cái bước chăm sóc da cơ bản tại nhà cùng với cái sản phẩm từ thảo mộc thiên nhiên của tập đoàn Siberi thì à, ở đây nay chúng ta có người mẫu của chúng ta là ở đây là chị Lan chị Lan thì cũng đã ở cái tuổi trung niên thì hôm nay con sẽ sử dụng một cái loại rửa mặt đặc biệt không phải là sữa rửa mặt không phải là gel rửa mặt như thông thường mà nó là à, rửa mặt dạng dầu nghe thấy dầu chúng ta sẽ nghĩ rằng là nó sẽ rất là rít rất là nhờn cái cảm giác nó rất khó chịu nhưng mà ở đây thì nó không phải như thế nó cung cấp độ ẩm cho da bởi vì da của những người từ trung niên trở lên thường đa số là có nếp nhăn sâu và mất độ ẩm thì cái sữa cái cái dầu làm sạch da này nó sẽ giải quyết được cái vấn đề đấy ừ. chúng ta rửa nhẹ nhàng từ dưới lên trên từ trong ra ngoài chúng ta sẽ lấy cái tay nâng hơi nâng cái đuôi mày lên và xoay tròn ở vùng này bởi vì vùng này sẽ có rất là nhiều vết chân chim và bị khô, khô rất là nhiều okay. Đó, chúng ta sẽ rửa lại mặt bằng nước sạch ở đây Ngân sẽ dùng khăn ẩm để lau cho chị Lan chúng ta lưu ý là mọi thao tác đều từ dưới lên trên từ trong ra ngoài lau mặt chúng ta cũng lau nhẹ nhàng và dùng những cái loại khăn à, mềm tốt nhất là như là có nếu mà các bạn dùng khăn lau mặt thì chúng ta dùng cái loại khăn sữa của em bé các bạn có thể quan sát hơi mặt người mẫu của chúng ta ha dù dù chỉ mới có rửa mặt bằng dầu thôi nhưng cái nửa mặt bên này nó đã sáng hơn rất sáng mịn hơn bên này rất là nhiều chúng ta vẫn không hề quên được cái bước làm sạch định kỳ một tuần hai lần chúng ta sẽ tẩy tế bào chết hôm nay ngân sẽ dùng cái sản phẩm là tẩy tế bào chết 3 trong một chiết xuất nhân xanh của tập đoàn Siberi lấy cũng lượng, lượng nhỏ thôi như bằng cỡ bằng từng cái hạt bắp chấm đều lên mặt và xoa nhẹ nhàng từ dưới lên trên ta để ý vùng cánh mũi này ờ, cái vùng chữ T là cái vùng mà giàu nhiều chúng ta sẽ có những cái cồ cặn như ở đây Nên cũng sẽ dùng cái khăn sạch để lau lại cho chị Lan Ở nhà thì chúng ta sẽ vốc nước lên để để làm sạch mặt ha sau khi tẩy tế bào chết xong chúng ta sẽ đắp mặt nạ vì à, chị đang ở cái tuổi trung niên nên ngày hôm nay con sẽ dùng cái sản phẩm là mặt nạ nâng cơ mặt nạ nâng cơ để đắp cho chị chị Lan nha đây mặt nạ nâng cơ của tập đoàn Sibiri chúng ta lưu ý dàn trải cái mặt nạ đều trên gương mặt tránh cái chỗ quá dày quá mỏng ha không đắp mặt nạ quá dày cũng không quá mỏng thông thường với cái nửa gương mặt như thế này của chị Lan như thế này thì chúng ta có thể lấy một cái loại à, một cái lượng giống như bằng một cái đồng xu nhỏ trà lòng bàn tay thì chúng ta có thể đắp một nửa gương mặt như thế này Chúng ta sẽ đợi mặt nạ khô trong 10 15 phút. Trong khi chờ đợi, chúng ta sẽ thay cái thau nước nha. thì 10 à, phút nó đã xong bây giờ Ngân cũng sẽ dùng cái khăn ẩm để lau sạch bạch cho chị Lan chúng ta tránh để mặt nạ quá khô nhé chúng ta sẽ quan sát trên cái toàn bộ cái gương mặt của chúng ta nếu như cái tỷ lệ cái phần mặt nạ khô nhiều hơn á thì chúng ta đã đi rửa mặt rồi chứ không phải chỉ cần một vài cái đốm nhỏ mà chúng ta ngồi chúng ta chờ như thế thì những cái chỗ mà nó khô trước á nó sẽ trở nên cái sự rút nước của da của chúng ta ra nó sẽ có tác dụng ngược ha và sau khi 10 à, phút cắm mặt nạ thì chúng ta đã thấy cái gương mặt người mẫu của chúng ta ở nửa bên này nó sáng lên nó săn lên rất là nhiều rồi bây giờ ngân sẽ đi đến cái bước tiếp theo là ngân dùng à, nước hoa hồng toner để mà cân bằng độ ẩm cho da ta sẽ dùng tay vỗ nhẹ để toner thấm sâu vào da okay. sau khi à, chúng ta đi toner ngân sẽ à, dùng một cái à, loại serum dưỡng da đặc biệt chuyên sâu của tập đoàn Siberi dòng đây là một cái dòng sản phẩm cao cấp Esperanda của công ty chiết xuất toàn bộ bằng thảo mộc các loại cây cỏ như thông núi như là uh, sâm vân vân rất là nhiều loại cây cỏ giúp cho chúng ta phục hồi da đây là cái đơn đang cầm trên tay là một cái sợi sai lưng giúp giảm cái hiện tượng khô da bung chóc da ừ. chúng ta sẽ lấy một lượng nhỏ chừng 3 giọt thôi vì đây là cái uh, sản phẩm thiên nhiên không chất bảo quản sau khi chúng ta lấy xong nó sẽ đậy ngay nắp của cái lọ serum lại chúng ta cũng xoay nhẹ nhàng từ dưới lên trên với những à, anh chị từ tuổi trung niên trở ra khi mà chúng ta xoa mỹ phẩm chúng ta sẽ lưu ý là chúng ta sẽ lấy cái tay và chúng ta xoa gương là chúng ta lấy cái tay còn lại nâng cái đuôi mày lên và xoay chúng ta đang đánh mờ những cái vết chân chim tuổi tác ha cũng không quên vỗ nhẹ để giúp cho cái serum à, nó thẩm thấu sâu vào da Vâng, và sau cái bước serum thì chúng ta sẽ đến cái sản phẩm mà dưỡng da ở, ở đây thì Ngân sẽ dùng một cái loại kem chống lão hóa cho tuổi à, 40 cộng của tập đoàn Siberi đây cũng với cái thương hiệu là Tronolon đây là dòng sản phẩm chống lão hóa cao cấp của công ty Vâng, như vậy là Ngân đã hoàn thành một cái bước chăm sóc da hàng ngày. Đây, các bạn có thể nhìn thấy cái sự khác biệt trên nửa gương mặt. Chị Lan có thể thấy cái sự khác biệt trên nửa gương mặt của mình chưa ạ? Ừ. Chị chị cảm thấy cái phần phần mặt mà Ngân đã làm cho chị thì chị có cảm giác thế nào? Chị có thể Thành nói cho mọi người à, được biết hơn. cái cảm nhận về cái nửa mặt mà Ngân vừa làm cho chị. Sờ và thấy mịn mát đầu tiên mà khách hàng của ngân phát biểu khi mà ngân làm nửa mặt như thế này á, là họ cảm thấy là cái nửa phần mặt này của họ nhẹ mềm và mát ừ. thì đây là những bước chăm sóc cơ bản nhất của chúng ta thì ngân à, sẽ lặp lại một lần nữa những cái sản phẩm mà ngân đã dùng cho chị Lan đây là đầu tiên là sản phẩm dầu làm sạch da tiếp đến một tuần, hai lần chúng ta sẽ dùng sản phẩm tẩy tế bào chết tới suất 3 trong 1 chiết xuất từ xanh của CBG. Sau đó, một tuần, hai lần chúng ta sẽ đắp mặt nạ nâng cơ. Sau khi đắp mặt nạ xong, chúng ta sẽ đi toner. Tiếp theo là serum. Và cuối cùng đó là kem chống lão hóa dành cho tuổi 40 trở lên rất là cảm ơn cái sự theo dõi của tất cả các bạn mong là hẹn gặp lại chúng các bạn trong thời gian sớm nhất